tế khu chờ lòng mà lòng đông dân trời bỏ trù chỉ tua gió ư tế chờ rầu mi ca min rau sư an bỏ xuống lo tư lo cha tu đi dạy yêu chỉ của của muôn tư sĩ vì trên yon gió lưu năng tao y rằng nọ chưa chưa ta trở lại xưa soya nit long muta jay chi to ka mua du i shao u keng gong trâu i shao lai o chua chua đầy đu chùa tha chớ ua đa nâng chi cô mềm lòng xía tu nâng cu chùa chế yuan yon yo cho nung lao tôi chào nó chưa chưa tha trở lại xin chúa cha chúa ya nít long mu ta chế chỉ to cả mùa đua y rau ư kiên công trâu y rau chùa chùa đầy đua ua lũ chân gió chùa chùa tha chơi ua đa nâng chi cô mềm lòng xía tu nâng cu chùa chế yuan yon yo cho nung lao tôi